cho tao một chai rượu để uống tịnh tâm nhìn về giang sơn Chí khí năm gì không hổ danh trong thiên hạ nên tao quyết lòng mình phải ngang tàn hơn Xuất thân là một thằng nhóc làm thương gia Chịu nhiều khổ cực biết đời không thương ta Có thù phải trả cả còn giúp tao xin đa tạ Nếu mày muốn nghe hết thì phải cùng tao vương xa Tao học cách tồn tại và đứng lên lấy khăn lau nước mắt và tao buộc ở ngang đầu Chẳng cần thiết mà đấu khẩu với tụi mày để làm chi Nó chỉ khiến tao phải khang hầu Trên lầu cao tao đeo cái dòng mão Lên quan nói chuyện với đồng bào Xong việc xong đi tiệc với trưởng lão Rượu cây mồi ngon ngắm mấy con hồng đào Biết là mày vẫn đang còn thắc mắc Tại sao tao lắm chí và đa mưu Bởi vì tao là con cháu người hậu Nguyễn Mày cứ lấy sử thi ra mà tra cứu Dẫu ghét là tầm phu Muốn được cách thân nhưng mình không là bằng hữu Nhét vào khối óc mày thì biết bao lần đủ Vậy cái thằng tiểu nhân thì thôi chứ bằng ngủ à, dạ, Sống trong bang tao có tính hiên ngang Và tao quyết không tham chỉ có mấy đồng vàng Đi từ Á Đông Âu khi mình quá thân nhau Quên đã mình kết duyên sau cùng nhau mới đồng địa bàn Nhưng mà lòng tao lại càng phiêu Giang sơn hiểm trở nên tao phục hàng yêu Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu Anh em tao kết nghĩa đều là đại trường phu